Thưa quý vị và các bạn, sau chuỗi ngày nồm ẩm thì miền Bắc đã có được hai ngày nghỉ cuối tuần tạnh giáo nắng ấm, thậm chí còn xảy ra nắng nóng cục bộ ở khu vực phía Tây. Trong hôm nay, miền Bắc chịu sự chi phối của vùng áp thấp phía Tây nên trời tiếp tục không mưa, ngày có nắng, với mức nhiệt cao nhất tại các tỉnh thành phố khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Ở phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn dao động trong khoảng từ 30 tới 33 độ. Tuy nhiên hiện nay bộ phận không khí lạnh đạt báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam Dự báo từ khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, khiến trên toàn khu vực đều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, có nơi giật cấp 6. Cùng với mưa, nền nhiệt cũng sẽ giảm nhanh, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Ở miền Trung, trước khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh thì trong hôm nay, dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, cả miền Trung đều không mưa, có nắng từ sớm. Dọc từ Thanh Hóa trở vào cho tới Bình Thuận nhiệt độ đều ở mức 29 đến 32 độ. Sau đó cũng từ đêm nay sang đến ngày 14 tháng 2, khi không khí lạnh cường độ mạnh di chuyển xuống, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa, mưa rào và rông kéo dài nhiều ngày, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cùng với mưa nhiệt độ sẽ giảm nhanh, trời chuyển rét trở lại tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và chuyển lạnh tại khu vực Nam Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục chuỗi ngày mùa khô với thời tiết đêm không mưa, ngày trời nắng sớm, thời gian nắng dài, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên vẫn duy trì trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Riêng tại các Tiên của Lâm Đồng, nhiệt độ cao 34 đến 35 độ. Với Nam Bộ, vùng miền Đông tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao khoảng 35 đến 36 độ. Còn ở khu vực miền Tây thì nhiệt độ trong ngưỡng 33 đến 34 độ, cảm giác nóng bức sẽ kéo dài từ 11 giờ cho tới 15 giờ chiều.